Chào bạn, tôi là Thầy Công Nguyễn, chuyên gia đào tạo FB Thực Chiến. Trong video này, Thầy Nguyễn sẽ đưa ra lý do tại sao mà hầu hết bạn trẻ khi chúng ta mở quán cà phê, mở nhà hàng, mở quán trà sữa và mở tiệm bánh thì thường là chúng ta thất bại trong lần thứ nhất, lần thứ hai chúng ta mở. Bởi vì chúng ta thiếu đi hai cái yếu tố vô cùng quan trọng là yếu tố về kinh nghiệm cũng như là về à, kiến thức chuyên môn của người làm chủ. Chúng ta biết làm bánh, chúng ta biết nấu ăn, chúng ta biết pha chế và khi đó chúng ta rất là tự tin, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ ra mở quán và chúng ta sẽ thành công và đây là một chứng tư duy uh, sai khi mà chúng ta mở quán và chúng ta nghĩ là như vậy bởi vì khi mà chúng ta dạ, làm chủ chúng ta cần phải quan tâm đến các uh, vấn đề như là về vấn đề tài chính vấn đề vận hành vấn đề quản trị về nhân, nhân sự vấn đề về marketing rất là nhiều các vấn đề khác mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm và khi chúng ta chỉ có mỗi kiến thức về mặt chuyên môn thì chúng ta sẽ không đảm bảo được yếu tố mà chúng ta sẽ mở quán thành công và mình Nguyễn hy vọng rằng qua video này dạ, các bạn trẻ khi chúng ta khởi nghiệp trong thức thì chúng ta sẽ thêm bổ sung cho mình những kiến thức của người làm chủ và những bên cạnh kiến thức mà về mặt chuyên môn và chúc bạn sẽ thành công